anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp